nay mấy mẹ con đi chợ ba đi làm rồi thứ bảy mà ba bị đi làm không có nhà cho nên có ba mẹ con đi chợ Elina à hello đi Elina xin chào với con nè Elina tớp Elina xin chào dạ, con xin 4 tuổi con đi đâu vậy? Dạ, con, đi với, với mẹ con xanh nào nè. Ừ. Con đi chợ con đi chợ với hai với con với hai với hai với mẹ anh ba thì đi đá banh cái này nè cả nhà 4 đồng ký là mình thích dữ lắm cho nên mình mua về mình làm bánh ăn nha cả nhà nha cái à, cái cọng này nè nó chua chua chua chua đó, bây giờ là tới mùa nó nè cái mùa mình phải ăn nó không mới mốt hết mùa là không có cả nhà ơi nay cá hạ giá luôn cho nên là mình mua về để mình hấp nha cả nhà 5 đồng mấy một ký à. mua ba con về chút xíu nữa chiều mình hấp cá cuốn với à, rau á chấm mắm nêm Elina nó đi lựa à, mua cái Elina. đồ ăn giặt của nó đó nó đi lựa theo là xong á hả rồi nè mẹ mua những cái đồ cần thiết cho nhà mình hôm nay xong rồi đây mua thịt nè thịt hạ giá cho nên đi chủ yếu là mua thịt đó bốn dĩ luôn mua mấy lặt vặt bữa nay ăn à, cắt tóc nha cả nhà không có chuẩn bị trước á cho nên là cho nên là không có làm gì nhiều chỉ có thịt ba gọi mình ốp nhanh thôi mình không có um, uh, chia sẻ không có làm video mà ốp xong rồi giờ bỏ lên đây chuẩn bị nướng nè để chuẩn bị hồi ăn cơm tối đó ốp nhanh mà cũng hấp dẫn ốp nhanh tóc hành luôn rồi uh, rau nè cả nhà rau cắt nãy giờ ở ngoài đó xả ớt em ớt nhiều hành tỏi xả ớt lắm Thôi, đó um, rồi đây có tép nữa nè cả nhà lấy đông đá ra để chuẩn bị hồi ăn luôn đó này ha tép rồi giờ chuẩn bị nướng thịt đó xong rồi ngoài kia đang có người đang hấp cá ngoài kia nữa cả nhà ơi hấp hai con cá mới mua hồi nãy ừ. đang có người hấp cá luôn thợ thợ phụ có bánh hỏi nè cả nhà đó mình à, bữa nào mình chia sẻ làm à, bánh hỏi bây giờ mình chỉ nói sơ sơ cả nhà nghe thôi là bánh hỏi mình ngâm trong nước xong cái mình vớt nó ra ha mình vớt nó ra là nó gáo như vậy nè bây giờ mình sẽ sắp vô dĩa cái mình à, bấm vô trong cái lò vi sóng này ha đó mình bấm 2 phút cả nhà thấy không đây chính này ha ở đây mình đang hấp cá mình cho cả nhà coi ha đây cá này nãy mình mới đi chợ mua hồi nãy 5 đồng 5 đồng rưỡi ký cả nhà mua ba con mà hấp có hai con thôi tại nhiều quá cả nhà ơi đó hấp uh, tự nhiên luôn không có bỏ gì hết nha có chỗ không đâu chị nhé nhé quay bây giờ ờ, mình bỏ tôm vô luôn ừ hạt chung luôn quay tôm này chín rồi cho mình chỉ hấp cá giờ cũng chín luôn rồi nãy mình không có bỏ muối gì luôn á ăn tự nhiên luôn giờ kiên cử đi lớn tuổi rồi trời chỉ làm như già lắm trời ừ. Vì chứ mình cũng đâu có trẻ đâu con gái mình sắp sửa 17 tuổi rồi đủ đủ chỗ để hết không ừ. ở đây thì um, gặp lại thì ờ, có gì ăn đó cả nhà cả nhà lá giường có gì ăn đó đó bánh hỏi xong rồi đó cả nhà bây giờ ờ, cuốn ra dĩa rồi ấy thôi tha tại mình ăn chiên mỡ hành lên, đó hành, cho nên để ít ít thôi thôi à, mỡ hành lên thôi đó mình chỉ ngâm nước rồi xong rồi cái ờ, vớt ra cho gáo rồi ờ, bấm 2 phút vậy thôi nè bánh hỏi rất là ngon ha anh à, thích bánh hỏi là nhanh tóc hành ừ. sơn đồng rưỡi ha ừ Dòng Quay lên giá rồi ừ. Lên giá Giống gì cũng lên giá chứ Lương có lên Ừ, mà lương không lên anh có tin vui uh ừ. Mà um, ít à Trăm đồng của kể đi, có lương không <laughs> Trăm đồng chưa trừ ừ đó bây giờ thịt chín rồi ốp đại nhanh tóc hành không biết có vừa ăn không bóc miếng thử liền ừ. quá ngon luôn dạ. ừ, ừ. ai ốp thịt mà ngon vậy đổ nước dừa vô anh hả anh dạ, dạ, anh ốp thịt ngon vậy hả anh cũng không uống này hả ừ, ừ. nhiều sạc <coughs> thơm ngon cực kỳ luôn tóc hành mà ngon ha ừ. ừ. còn đã không để anh xương cắt ra con giờ chuẩn bị mâm mâm thôi nha cả nhà ơi Chuẩn bị mâm mâm Đó Cái này là ăn đột chứ không có gì chuẩn bị trước á Mà là cũng ờ, hoành tráng lắm Cái này ăn mừng 700 người <laughs> Chưa được, chưa được Xí được 700 mà chị à quy quy quy bên tám trăm tám trăm ăn à, mừng 700 người đăng ký ờ, youtube của mình nha cả nhà nói chơi thôi nha chứ chơi đến thôi nói chơi đó nha chứ đừng có chửi mình nha cả nhà anh nói dễ là dễ dễ rau này là cho mấy đứa con gái nè mình ăn mấy cái rau ừ. kia nói chơi thôi chứ mỗi um, cái là hai loại ăn à, um, ăn bình thường thôi cả nhà ơi đang đang đang phim mẹ à, ok rồi mời cả nhà ăn tối rồi mời cả nhà ăn nha mời cả nhà ăn tối nhà mình bữa nay có lộc ăn không ăn uh, thịt nướng thịt ba loại nướng cá hấp với tôm ai rảnh thì ờ, lột tôm sẵn luôn người khác khỏi không lột nói nói như vậy cái tôm tự nhiên được lột không bác được lột sẵn giùm luôn hay vậy luôn á à quên đặt không nè nè nè ăn đi cái gì Kiếm da thôi gì kiếm da nè ăn con ăn da đi rồi con để thịt lại cho mẹ ừ con cắn dạ. da đi con cắn da đi rồi con để thịt lại cho mẹ ha Ui. ok rồi dạ. ừ. ăn là lưỡi dao mà dạ. đứa nào thích nước mắm thì chấm nước mắm nha chị chấm luôn nước thịt nha này nước thịt là cho với bún ăn cũng ngon ừ. rồi có ai ăn đây ừ, cá chị để là để luôn ừ. ngon quá trời ừ. thịt nè ướp nó thơm thơm xả đó tỏi đó ừ. chúng với cải xanh nữa ừ. đắng đắng nhẫn nhẫn ngon lắm nồng nồng chứ bây giờ bánh mì cũng ngon chị học ừ. nào ăn thịt lấy thịt vụ em Để em đi giao à, tép à, hấp chung vậy nó khô à khô à. mình để lâu quá để lâu rồi để, ờ, để lâu quá rồi nên được khô không khô ừ. không có mày khô mà. luôn hơn tuần ừ. mà nay nó cuốn có tép ăn không tép bây giờ mới có dịp ăn nè không có không có mời mà tự mình mời mình đến có lọc ăn riêng lên ừ. xuất hiện trên youtube cho nên là nó bế nó đi um, lên trước nó cả nhà rồi mình rồi mình thì mình chịu dạ. mình chịu với miệng chuyện té không đấy rồi xuống rồi xuống mình đi không ăn cá hả dạ, không tốt hả rồi xuống đi con Elina nó nó xỉn ngủ rồi đó ừ xem cụ rồi tại vì à, bữa nay mất giấc trưa đi chợ xong rồi về cái đi dạo rồi ra ngoài trước chơi thấy bông thấy rau rồi này kia cái nó mất giấc ngủ trưa của nó cho nên là giờ này nó xỉu xỉu rồi đó ừ, xỉu xỉu là cái gì mày xuống hay không mày xuống hay xỉu xỉu là không có được à, tỉnh á phải không Nọ, con nói chuyện được mà, con chuyện nói thôi không nói được mà thì con nói chuyện nói cứ ngồi ăn đi thì con không chịu nói mà ủa mai nói chuyện có mình em nói chuyện trời tại vì ai cũng đói bụng chăm chú ăn cũng không à ai cũng lo ăn chứ em ai nói chuyện của mình mình nói chuyện mà muốn làm như youtube của mình là để cho mình mình nói hay sao vậy trời gì em là mà em là chủ của youtube ai cũng nói được mà ba ba đem cái ờ, bánh tráng này đây mà nó không để nó nó làm được hả con ờ, ừ. ừ. ừ. ăn đi ăn nữa lên ngon không? Mình muốn ăn không? Rồi. cho em cuốn to là cao không ừ. mình giỏi ừ. giỏi để ông đọc được trứng cứ nói là không giỏi á năng quen mà công nhận làm youtube quải thiệt á thuốc liêu thuốc lắc là thuốc liêu ừ đi tương tác ừ, ừ tương tác không tương tác là thua giảm tương trợ cháu ừ. chị mà không tương tác thì bỏ video lên đó ai coi không mai tới là chị uống thì cha con tới coi ừ. ừ, cho con ăn coi phải gì á phải gì coi Thằng biết có một đứa fan nữa, thằng bạn chị nó tên David ở Paris không? Mình là tên Nó biết trước chị nữa Nó nói là tập của pin đứa này này kia, nó bảo dạ mày coi, ờ, chưa coi Con <laughs> chưa coi Nó nói là petit et cochon Nó ừ. Nina ừ. Khen Nina Nào, ra nữa là con ăn rồi lên nữa thật để chị mới đi ăn phụ nó coi mấy bánh bò cái này lên trên kênh nó không kiếm bánh bò nó làm không mà con trai mà nó giỏi ghê đang kiếm ghê ừ. hỏi chị nam không chịu à, nó thấy chị mà chị nói thôi tao già lắm tao sợ mấy trẻ như mày đâu nhưng mình đánh về mà tuổi nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn tao tao tới ờ, cái gì mang lẻ giờ mới đem ba cú rồi đó hả ừ. em cuốn nhỏ mà nó từ từ trời đang quay chu ờ, chuyết mà ăn lẹ <laughs> sao mà có giờ <laughs> cũng nhỏ mà giờ bốn ngàn giờ chắc chua lâu ừ. không mà nếu mà quay ờ, quay cái gì đó quay đi khác đó quả mai um, livestream on direct này kia hoặc là thí dụ nhiều khi đi uh, công viên hay là đi chỗ nào mình du lịch thì như nãy xa quay đó. kia vậy đó Hồi nãy như mình quay thì là cũng uh... mới nhiều chứ còn nếu không mà ví dụ bình thường mình quay bình thường á có 15 20 phút thôi mình thấy 15 phút là thấy dài nữa này ừ. dạ, dạ. nói chung là tại vì mình mới mở thôi chưa ai biết mình chưa ai thích chưa ai coi á cho nên là mình mới vậy chứ nếu mà người ta đã nổi tiếng có một cái lượng fan nhất định rồi á là chị bỏ lên bao nhiêu ta cũng coi hết trơn ha rồi nè mình mới cho nên là bắt buộc mình phải ờ, đi tương tác thôi cho mày đi với em mà cho nên bởi vì những người nào mà có tiền từ youtube rồi thì ta không đi làm ta ở nhà ta lo làm youtube không thì ta chăm chút được chị hả đúng rồi đúng không còn ví dụ mình đâu phải làm youtube là chính mình chỉ làm đúng chơi thôi Mấy ừ. làm bỏ đó chị mình, em mà ấy, mình chỉ làm chơi bỏ đây thôi mình có công việc riêng của mình công việc công ăn việc làm của mình riêng mà youtube là mình làm mình chỉ làm mình không có bỏ tiền cho mình đầu tư nói chung là em làm là không có bỏ vốn ra đầu tư thí dụ như bây giờ là chị tới chơi có gì ăn đó là mình quay mình đưa lên chứ không phải là cố tình là đi chợ mua thịt mua gì để làm youtube đưa lên cái đó là nhà mình là không phải Đúng không ừ. dụ ngày mai muốn làm bánh gì đó thì là làm cái món bánh đó sẵn mình ăn rồi là mình đưa lên luôn đó là vậy hay gì hồi xưa vậy em không làm youtube vậy thấy em làm biết bao nhiêu món bỏ trên facebook quý. đó thì nó là vậy không mà đó phải làm bánh sinh nhật bánh đồ đó bỏ quá trời bánh sinh nhật luôn đó bởi vậy thì làm bánh kem bánh sinh nhật đồ này kia quá trời quá đắt luôn mà đâu có làm bỏ youtube mình hồi xưa mình bỏ phát vóc không à thì bây giờ mình sẽ bỏ lên trên youtube giờ mỗi khi mình làm gì thì mình bỏ vô đó mình không có bỏ vốn mình chỉ bỏ công thôi hên xui buổi. rủi để tôm rồi nên xưa nay gửi ờ, biết chuyện nào được có tiền thì thì thì vui còn không được thì cũng chả sao còn không được thì cũng không có sao hết ừ. không được thì cũng không sao cuối tháng mình có lương rồi thì đó ừ được là hơi buồn chút thôi hả <laughs> có nhưng mà cái này coi như cũng như là em ờ, đóng góp em để dành đó bỏ cũng như là bỏ ống vậy đó ừ, giống như bọn em là đâu phải chủ yếu là mình kiếm tiền đâu có thì mình vui cũng như là con ơi rồi hả chị lên lên ngồi đi của mình đã ờ, muốn ăn gì cực nhọc mình ba hả đây đây đây vậy thứ nhì mình coi như để ra chừng nữa cho đi nè con ừ, gái để dành cho đi Lina nè nữa lớn lên coi bà nội bà ngoại ừ. chị nói là cá nó hôn nữa hả hồi nãy đến nói cắt mấy cọng giáp cá ừ, chúng ừ, miếng giáp cá nó ngon mình hồi nãy chị nói quên đó ừ. rút mà vậy rút mà cắt ra đó ừ. ừ. đâu có thấy đâu cho mẹ cái dao con em muốn ăn nè có thấy cá gì cá mãi nhưng mà em nói chị là nó chưa có lên nhiều nó mới có hai lá gì đâu đó hả ừ. đó mới có hai lá hả vì tao ta đạp con á đi nè đạp cái nhớ không nó mới có hai lá à mà em nói là để uh, kêu ấy vài lá à, sư gì ấy vài lá bỏ vô ăn thơm cái bánh tráng này chị thích nó ghê bánh tráng cây tre này không ngon gì đâu ừ, ngon mà chị ăn cái bánh này quen rồi mua mấy bánh khác đưa chị ăn nha chị ăn không có được chị nó dao nó cạp luôn đi không có năng rồi đi rửa cạp đi ừ. gió à, à, à, này được không được không không, ờ, mẹ cắt, mẹ cắt. Gia đình rồi ăn mẹ cắt nè. Như vậy? Không ăn nữa. Vì nào nó không ăn gì trơn nó trời ơi Trời em cho nó ăn bao nhiêu thứ giặt rồi mà em còn nói nó không ăn gì Nãy tới giờ ăn cơm em đi cho nó ăn khai Tụi nó đòi đó ừ. Kệ nó sao nó ăn nổi nữa bia nói vậy gì giờ nó đi lấy bo nè nó, nó, nó giống như nó bị lấy trái cây trời mình nói gì biết thôi tiếng vô có nghe lớn không ta nó không ăn ờ, bún không ăn gì hết nó ăn trái cây con gái không ừ. không ăn ờ, rồi chín mà ăn giặt đâu như giờ thì không có nghe mùi mắm nêm nay mới nghe lại nó mắm nêm Việt Nam đó ừ. Ừ. mắm nêm của ông tính ba ghi gửi cho em làm á em làm à, với à, một cái khóm này bữa đó mà em xào nấu rồi cho nên mình giữ lại lâu tủ lạnh chị ừ. chị chưa dám ăn nữa không à thì mới dám ăn nước thật vậy thôi nước em rửa em đi bữa nay ăn đậu xích mà cũng ngon đúng không quá đúng dạ. ngon muốn gì nữa linh đình vậy thôi chứ đi nè vậy là quá đi à. nè ấy xong rồi con ăn mấy cuốn nữa ít nè ở nhà ăn có ăn vậy hả làm bấm cuốn rồi bốn gì bốn cái thấy thiếu bốn gì bốn cuốn ừ. hả Mía nhỏ nhỏ chúng ta ta Rồi con đi con. Ừ. Giỏi gì mà mừng ừ. cắt uh, cái cây cho nó nó cảm ơn nó bừng đi nó cảm ơn Ê, đưa đi cho cho ta ta miếng ớt của mẹ làm người ta lịch sự vậy đó nãy giờ quên này ừ. ừ. là ớt của um, mẹ trúc làm đang lấy cái muỗng mẹ lấy cái muỗng nhỏ cho ta ta múc với cái này ăn đột xuất mà ngon thiệt đó chứ em ăn không ăn ngon không cá thì nãy mình đi chợ mới mua đó té mình tủ đá lấy ra thịt thì nãy mua chợ luôn thịt ba gọi bữa nay chợ rẻ quá trời luôn em ăn không không không em ăn em đang cắm mắm niêm cũng cay lắm có nhiều ớt lắm thịt ờ, ba gọi bữa nay rẻ quá trời luôn có ờ, hai đồng chín một ký để nước thịt vô để miếng ớt ừ ngon à ngon quả nó sạch rồi thì miếng ớt đó nữa là quá ngon luôn á hấp dẫn con bà bảy sướng ghê chưa có ai mà sướng như em không à, cuốn mà có chồng <clears throat> nó ngồi nó luộc tôm sẵn cho mình ăn nữa ừ, quá sung sướng thật đó bởi vậy mơ ước gì trúng số thấy chưa ghé hầu hạ phục vụ em ha hầu hạ phục vụ thì em hầu hạ phục vụ lại cha con anh hầu hao không vụ đi mai mốt người ta nổi tiếng là người ta em <laughs> nổi tiếng như chí mạng à, như tiếp nổi tiếng hả ừ. trời cái đó chắc nằm mơ quá trời thì đâu có sao thì cũng như là bây giờ em cũng đi vòng quanh thế giới rồi thấy không ờ thì á giờ vòng quanh thế giới này vòng quanh thế giới luôn bên thụy sĩ rồi tương tác cùng lum tá đã chưa giờ biết nói tiếng rệp <laughs> đại hàng biết gì lum với lại bữa không đọc trên đọc trên mà nó phải làm luôn kệ dạ. không có nhiều người coi thì một hai người coi cũng được đúng ừ. làm cho nó vui ừ. mình cũng có công ăn việc làm chủ yếu là kỷ niệm bỏ ừ. mình bỏ uh, ống để đó kỷ niệm tới lúc mà mình có trên youtube không mà không để trên nó bóc nữa mà, đó. mà như bỏ hai cái nữa chút tại vì có nhiều không người, ờ, người ta cũng quay người ta cũng quay youtube rồi ờ, đưa qua bên uh, quý thì chia sẻ qua đó ừ. Ừ. ừ. chia sẻ qua ngon lắm tím bữa nãy chị nhớ chị cắt xương nhiều lắm mà sao giờ không còn ừ. Ừ, à ừ nghĩ chị biết cắt xương nghĩ là nào không nhưng mà nó còn xương nãy chị cắt mấy xương chị để xương chị gặm ăn không là hát đâu kia. mấy giờ tám giờ kiểu là khuya khuya mới về đâu dám về hết ừ. ở bên pháp là đang còn ngọc thông tỏ Bảy giờ không được đi ra ngoài đường mà ở đây 8 giờ còn ngồi ăn nè à. 8 giờ còn ngồi ăn nè không chắc là là lực lệ tại vì đã mang tiếng đi ăn ké rồi nên phải ăn cho tới hết giờ tàn mông rồi hết mông rồi mới về hôm nay mai mốt cũng đi biểu bị mốt ờ, nó ăn mang tiếng rồi ừ. nên sẵn đỡ ăn rồi thôi ăn cho tới hết ừ. cho lớn luôn sẵn ế rồi cho ế luôn ừ. đó những ai có anh nào coi được cái video này không không như mà anh nào coi gặp mình ăn kiểu này nó cũng dám làm <laughs> anh nào mà coi mà gặp chị ăn con sâu rau kiểu này ảnh cũng dám nuôi trời ơi nuôi vậy tới tốn tiền mua rau thôi chứ gì đâu trời em nghĩ à, thời buổi giờ ở nhà Vin có có miếng đất nào đâu bye bye là mẹ dễ chả phượt nó chả phượt ta ta ăn em, em em em sẽ em sẽ hỏi xong rồi con của ai ừ, Việt Nam hả đắng em muốn Việt Nam đắng hả đã gì đâu nãy giờ ăn đâu đắng đâu chỉ có miếng nào để đắng vừa đắng mắm ờ, bị cay hay nè cải đã ừ. đã gì đâu á này vừa cay vừa đắng ừ. ừ, nãy giờ em chưa ăn miếng cá nào cuốn là không mà ngon quá trời ừ. cái chảy à, xanh nó thè thay cuốn chung ngon nó sợ luôn ừ. ừ. cá chín không chín chín ừ. em nãy giờ em không có thử ừ. em đi ăn cá không nhiều không phải lấy cá mà xong rồi bỏ cho ông lò ông táo coi với mình nó coi gì đâu có lúc anh đi quay phim được coi ừ. chút ừ. rồi đó là nhìn dở ra lúc đó thôi thì sao đó cái mình đâu có canh đó không bởi vì ăn có món hấp này trước ừ. Mình đâu bởi gì đâu hả nổ nó chuyên luôn không bởi gì luôn ừ. không miếng muối không muốn tiêu gì luôn á ngon quá không ừ. ăn có cái um, vị ngọt cái đầu nó ừ. còn nóng nó cạp bây giờ mới ngon á có gừng ừ, đúng rồi có gừng thơm ừ, thơm gừng nên đi ăn dở em đưa đi được ừ, cho nên em xóa rồi ủa hả? ừ em xóa rồi ừ. Rồi không sao thấy vậy cái bài dùng lắm mà bài cái em em xóa luôn ở đâu em để làm privé không xóa mà em để lại chế độ privé tại vì cái bài cái bài dục xí cho đăng nó không có để cái lại bản quyền chỉ cái bài lan và đẹp nó để thôi sao kỳ đó ừ cái ừ. làm sao chứ nhiều người đưa lên lắm mà bị em không biết người ta phải hát như cách nào sao mới không bị khiếu nại bản quyền nó phải có cái cách mà mình em chưa không, tìm hiểu vô được chắc là phải đi karaoke thì được quyền hát cái gì đó ừ. phải để uh, hay là hát vậy. hay quá là người ta tưởng ca sĩ người ta mới đòi bản quyền phải um, nó để khiếu nại bản quyền của gàng cái là nhà điệp đó. cái đầu gì mình nhắn vô chỗ mà tìm hiểu thêm á để mình uh, mình chỉnh sửa thì nó kêu cắt cái cắt không khúc cái cũng không hết nữa cái còn hoài ừ. cho nên là thôi em xóa luôn tại vì em để sợ mốt đủ ngàn người á đủ giờ cái chị sinh mà kiếm tiền nó khó nó xác diệt lại là mình giống như mình có lỗi vậy đó ừ. ừ. thì nó sẽ khó cho nên là thôi rồi cái bài dùng lắm em ba cái em để lại uh, privé luôn còn cái làm để lại chế độ riêng tư á ừ. ừ. để lại chế độ riêng tư luôn lần nào mai mốt muốn để lại business gì để thôi nhưng mà cái bài dùng lắm mấy ba lại không có bị khiếu nại bản quyền nha ừ không hiểu nha mà bài lan và điệp thì lại bị mà bà đó hát hay nhiều cổ là ừ, cổ ơi giờ bữa tính hát lá trầu xanh nữa mà thôi thấy bài lan và điệp bị nhị rồi cho nên hôm nay không hát lá trầu xanh không thử ra đó ừ. nãy giờ biết mấy cuốn rồi ta cuốn năm cuốn gì không hay quá ăn ra thấy không năm sáu cuốn nè coi như là mình ăn xong cái này mình được quyền đi về ăn hết bánh tráng không à ừ. hai cái cuối cùng nữa hả ừ thì tại vì hết bánh tráng hết bánh tráng hết mấy cái kia mình được đi về hết bánh tráng luôn đúng rồi cái bánh tráng bịch đó nữa là hết luôn cái gì đó ừ. đã mang tiếng ăn rồi cho nên mình phải ăn hết luôn ngồi đi chợ không có bánh tráng nãy không nói chị chị mua luôn cho rồi chị lúc nào cái này vô trong ấy chị là cũng hai ba sắp á khó gì em tôi nói gì dạ. chị ấy với cà lách ngon ngon ừ cũng chung á ừ. mà không biết sao nó xà lách này là của vườn luôn nha cả nhà cái này cắt hôm qua nè à, biết sao quên cho cả nhà coi quay lại cho cả nhà dạ. coi thôi mà ăn có bánh tráng thì nó ăn ngon cái xà lách này nó the the ngộ lắm của bà tây bà cho nè trồng nè trời ơi mà bữa này em trồng hả bà em trồng ui bà cho cây chứ ngoài trước á gần cải xanh á ừ. bà cho cây em trồng ừ. ờ mà ờ mà nó bị chản luôn thấy không ngày ngày hôm qua cái bà nói là bự rồi mày phải ăn đi điểm thôi là nó ừ. lên bông đó cho nên anh xin ra cắt hết luôn mà ngày hôm qua em quên quay clip ảnh đi cắt cải ừ à, nói là nó đắng đắng nè không miếng cải xanh nữa mà hồi nãy cuối nãy giờ cuối cho nó lòng chén, chín ruột rồi mình ăn xong rồi bây giờ mình bye bye bye bye cô chú hẹn gặp lại nha giỏi bye bye cô chú hẹn gặp lại nha bye bye xin chào cả nhà bye bye rồi bye bye rồi bye bye cảm ơn cả nhà đã xem video của nhà Elina nhiều nha ai thích thì đăng ký kênh <laughs>